thank <laughs> you chốc anh quên đi bao phiền ưu nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống show.